9 dấu hiệu cảnh báo chức năng thận bắt đầu suy yếu. Chức năng thận vô cùng quan trọng, nhưng trong thực tế thì suy thận đang thuộc hàng đầu trong số các bệnh phổ biến, chỉ đứng sau bệnh tim và ung thư. Khi chức năng thận suy yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe toàn thân nên bạn cần hết sức chú ý. Thận và gan là hai cơ quan thải độc hàng đầu của cơ thể, nhưng chính chúng cũng sẽ suy yếu hay nhiễm độc qua thời gian lâu. Khi để thận làm việc kiệt sức do thói quen ăn uống xấu và lối sống không khoa học, thận sẽ bị suy, viêm thận, thậm chí là ung thư thận. Một số dấu hiệu cảnh báo sớm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hoặc phát hiện sớm để có những điều chỉnh và điều trị kịp thời giúp thận khỏe mạnh hơn. 1. Mệt mỏi, đau lưng Khi thận suy yếu, các chất thải không được bài tiết kịp thời khỏi cơ thể sẽ gây ngộ độc cho các cơ quan khác. Người suy thận có biểu hiện dễ mệt và thường xuyên mệt mỏi đồng thời kéo theo một số triệu chứng dưới đây. Thận suy cũng có thể là do viêm thận, thận bị đau bởi viêm nhiễm hay có sỏi mà gây nên tình trạng thận đau quặn. Thận lại có vị trí gần vùng xương cột sống cuối và ở vùng xương chậu nên khi đau thận thì vùng lưng cũng chịu ảnh hưởng và bị đau. 2. Đi tiểu bất thường Lượng nước tiểu ít hơn là dấu hiệu rõ ràng thận của bạn đang có vấn đề. Mặt khác, nếu đi tiểu quá nhiều lần vào ban đêm, bạn cũng có khả năng mắc các bệnh về thận. Dấu hiệu này là do các bộ phận lọc thận bị hư hỏng. 3. Nước tiểu có máu Nếu nước tiểu của bạn bị vẫn đục có màu đỏ của máu mà không phải do chu kỳ kinh nguyệt thì có thể bạn đang có dấu hiệu của viêm đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn nên đi khám bác sĩ ngay vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh thận như viêm cầu thận cấp. 4 nước tiểu có bọt. Thông thường, khi bạn đi vệ sinh, nước tiểu sục vào nước sẽ tạo nên bọt. Tuy nhiên, những bọt khí này sẽ nhanh biến mất. Nhưng nếu nước tiểu có bọt lâu, không hết hoặc nhiều bọt hơn bình thường, thì đó là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận. Ngoài nước tiểu có bọt, thì những người bị suy thận, nước tiểu cũng có thể có mùi lạ, khó chịu. 5. Chân tay sưng phù Khi bàn chân và mắt cá chân của bạn sưng phù như quả bóng, đừng ngần ngại mà hãy đi kiểm tra sức khỏe. Sưng chân tay là một dấu hiệu chức năng thận giảm, dẫn tới mất một lượng lớn protein của cơ thể và gây nên tình trạng phù ở các chi. 6. Chán ăn Chán ăn đi kèm buồn nôn và ói mửa là một dấu hiệu không thể bỏ qua do tích tụ các độc tố trong cơ thể. Thận bị suy nên không thể hoàn thành được công việc thải độc. 7. Mắt sưng húp Khi thận bị dò dỉ một lượng lớn protein trong nước tiểu đôi mắt của bạn trở nên sưng húp. Vì vậy, khi thấy mắt bỗng nhiên sưng, đừng ngần ngại, hãy đi xét nghiệm máu hoặc kiểm tra sức khỏe thận của bạn. 8. Chuột rút Sự mất cân bằng điện giải có thể do chức năng thận suy giảm. Vì vậy, nếu bạn bị chuột rút thường xuyên, hãy nhớ đi kiểm tra ngay lập tức. 9. Ngứa da Khi thận không thể giữ được sự cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu, làn da của bạn bắt đầu bị ngứa, nếu các loại kem và thuốc không có tác dụng trong việc giảm ngứa, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra cẩn thận. Khi thấy có các dấu hiệu trên có thể kéo dài và đồng thời xuất hiện, bạn nên chú ý đi khám để biết chắc chắn hơn. Một số người thường xuyên phải dùng thuốc nhiều như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc chống thải ghép, thuốc huyết áp, thuốc điều trị mỡ máu, vân vân cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề này.